Hello anh em nhá à, Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K à, Ngày hôm qua thì mình chỉ có mới ờ, chỉ lên cho anh em một uh, video về bóng thôi Tuy nhiên thì không có chốt kèo gì cả Mà những cái trận đấu của dạng sáng cũng như là ngày hôm qua thì mình có để cho anh em trước trận đó rồi Trận đấu trước Tây Ban Nha và Maroc và Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ Thì cả hai trận đấu này thì nếu anh em nào mà theo dõi trên kênh và đi theo kèo trên kênh thì anh em chúng ta cũng bú được cái tài Bồ đầu Nha đúng không cũng như là Bồ đầu Nha ờ, ở cái trận đấu giữa Bồ đầu Nha và Thụy Sĩ tuy nhiên thì anh em chúng ta lại mất cái kèo đó là Tây Ban Nha với Maroc à, tuy nhiên à, nếu như anh em đi đủ kèo mà mình gợi ý ở trên kênh thì anh em chúng ta cũng có lãi và tất nhiên rồi ở trong nhóm của mình cũng vậy thôi ngày hôm qua thì cả hai trận đấu Bồ đầu Nha và Tây Ban Nha hai đội bóng đến từ bán đảo uh, Veria thì uh, có một sự trái ngược rất lớn đều là nha cả tuy nhiên thì Tây Ban Nha lại giúp anh em đi nha khoa để trồng lại răng vỡ mồm còn Bồ Đào Nha thì lại uh, cho anh em đi nha khoa để uh, chữa sâu răng khi mà ăn rất nhiều đấy cả Seleção uh, châu Âu cũng như là Seleção Rio đó, đó là Brazil thì họ đều có những trận đấu ở cái vòng 18 này rất là rực rỡ à, chiến thắng phải gọi là đè bẹp đối thủ à, Bồ Đào Nha thì ngày hôm qua là 5-1 Brazil thì trước đó là 4-1 à, với Hàn Quốc đấy à, ngày hôm qua đây anh em chúng tôi đầu tư đây trận Tây Ban Nha trả nổi một cái à, gọi là không ngóc đầu lên được một cái chỉ số nào cả à, từ xỉu bàn xỉu góc cho đến xỉu thẻ đấy từ xỉu bàn xỉu góc cho đến xỉu thẻ anh em nhé đều không được cái gì ngày hôm qua này trận đấu uh, Maroc hiệp 1 thì anh em chúng ta hòa kèo đến uh, tiếp đó là mình đẩy cho anh em tài 1.5 cũng ăn được tài 1 cũng không ăn được đấy và quay trở lại với uh, những uh, hiệp phụ quay lại hiệp phụ thì mình có gỡ lại cho anh em ba mã xỉu 0.5 uh, Marup 0.25 cũng như là xỉu 0.5 thì ngày hôm qua trận uh, Tây Ban Nha anh em chúng ta cũng hòa kèo thôi đấy anh em chúng ta cũng hòa kèo thôi cũng không đến nỗi mà uh, chết kèo đúng không uh, còn hai cái mã kèo góc nữa đấy hai cái mã kèo góc thì uh, mã kèo góc này anh em chúng ta cũng mất này hai mã kèo góc thì anh em chúng ta cũng mất cả nó mà xỉu góc xỉu thẻ xỉu hết thì anh em chúng ta bay mất hai mã đó uh, mất 3 mã chính của trận đấu tuy nhiên thì ờ, bốn uh, mã chính chứ uh, trận uh, hiệp 1 thì hòa đi mất hai mã thôi thì đến hiệp phụ thì mình cũng gỡ lại được cho anh em ba mã thì còn uh, trận đấu Tây Ban Nha thì anh em chúng ta mất một mã thì đến với trận Bồ Đào Nha thì anh em chúng ta bú full cả năm mã của mình uh, Bồ Đào Nha chấp 0.5 tài 2.5 này tài 9 tài góc 9 anh em nhé tài góc 9 uh, hiệp 1 thì đi hai mã tài góc tài 4 cũng như tài 4,5 thì anh em chúng ta cũng bú full cả năm má kèo này thì một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em mặc dù ngày hôm qua mình nghĩ rằng có rất nhiều những anh em <clears throat> cũng đã rất khó khăn ở trận đấu Tây Ban Nha đúng không tuy nhiên thì uh, mình cũng nói rồi <clears throat> cái việc vào nhóm của mình cũng như là anh em đã vào chơi trong cái group của mình ấy thì anh em chúng ta chỉ chơi giải trí thôi cũng không nên là phải ôn in hay là tất tay mặc dù ngày hôm qua Tây Ban Nha là đội bóng mà vượt trội về cái mặt uh, chỉ số rất nhiều so với Maroc như là kiểm soát bóng này uh, dứt điểm này rồi là rất rất rất rất nhiều rất nhiều những chỉ số vượt trội hơn đối thủ tuy nhiên thì cái kết quả thì nó lại đi ngược lại thì đó cũng là cái luật của bóng đá thôi khi mà bạn tấn công uh, không được thì uh, chắc chắn thì cái hậu quả nó sẽ là ngược lại đối với những gì mà mọi người mong muốn đúng không <coughs> và tất nhiên rằng mình nghĩ rằng ngày hôm qua Tây Ban Nha đối với những anh em nào mà chúng ta là một uh, gọi là fan uh, trung lập đi thì uh, anh em chúng ta rất vui khi mà Tây Ban Nha nó về nước rồi đấy uh, quay trở lại chúng ta sẽ có hai ngày hai ngày để nghỉ World Cup anh em nhá tuy nhiên thì uh, đối với mình thì uh, World Cup chỉ là một giải đấu thôi và tất nhiên rồi ngày nào cũng có giải để cho anh em chúng ta đầu tư cả đấy và sáng, sáng ngày mai sẽ còn 4 trận đấu nữa của lượt về uh, cúp C1 nữ anh em nhé Lượt về cúp C1 nữ uh, Lượt về đầu tiên Lượt về đầu tiên luôn Test <clears throat> một chút nào Đây uh, Ngày dạng sáng ngày mai sẽ có 4 trận đấu anh em nhé Olympic Lyon và Zurich này uh, Rosengard và Benfica Rồi là Arsenal Juventus và Bayern Munich và Barcelona mình sẽ làm cho anh em trận đấu giữa Arsenal và Barcelona trước đi à, à, Xin lỗi anh em, Arsenal và Juventus trước đi Arsenal và Juventus trước anh em nhé <clears throat> Arsenal và Juventus trước này Điểm qua một chút về bảng C Hiện tại thì cả Arsenal cũng như Juventus thì gần như uh, Gần như là có thể sẽ có cơ hội đi tiếp nhiều hơn Tuy nhiên uh, trong bảng đấu này còn có một đội bóng cũng khá là kinh nghiệm cũng như là sừng sỏ nữa đó là Olympic Lyon. Olympic Lyon thì mình cũng uh, trước đây mình cũng làm uh, một số những video về nhận định uh, những cái kèo của nữ rồi đúng không? Olympic Lyon được ví như là Real Madrid vậy. Uh, đang là câu lạc bộ sở hữu uh, rất nhiều những cái cúp tay voi của nữ. Đấy, Hiện tại thì ờ, chúng ta cũng chưa thể nào mà biết chắc chắn được rằng là Arsenal hay là Juventus sẽ được vào đâu khi mà sự chênh lệch về điểm số cũng không quá lớn. À, Arsenal thì đang có 7 điểm, Juventus 5 điểm, Olympic Lyon thì 4 điểm và Olympic Lyon thì dạng sáng ngày mai họ sẽ đá với Zurich thôi. Mình nghĩ đây sẽ là một chiến thắng tiếp của Lyon để họ có thể quay trở lại với cuộc đua. Còn đối với Juventus và Arsenal <clears throat> phong độ hiện tại về Arsenal mình đánh giá là cao hơn và đặc biệt rằng là các trận đấu của Arsenal thì có khá là nhiều bàn thắng anh em nhé khá là nhiều bàn thắng hiện tại kèo chấp đang là 1.5 như anh em chúng ta có thể thấy đúng không đấy ở 1.5 này và tất nhiên rồi trận đấu này sẽ là một trận đấu rất là căng thẳng đây khi mà <clears throat> nếu như cả hai đội bóng này hòa hai đội bóng này hòa anh em nhé hai đội bóng này hòa và Olympic Lyon họ thắng Zurich thì Olympic Lyon sẽ lấy lại cái vị trí uh, của Juventus và tất nhiên rồi hai cái trận đấu tiếp theo nói chung là ba trận đấu tiếp theo của Olympic Lyon sẽ là rất quan trọng đối với họ đó còn đối với kèo của Arsenal và Juventus đến với kèo với trận đấu chính của chúng ta đã Arsenal và Juventus trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ anh em nhé 3 giờ dạng sáng ngày mai hiện tại kèo chấp là 1.5 tài là 2.75 hiệp 1 là 0.5 đối với uh, Arsenal đấy à, như ở uh, vòng bảng cúp C1 thì uh, sẽ không có uh, gọi là có một chút khác khác đối với World Cup với những cái giải đấu quốc gia khi mà những giải đấu quốc gia thì một vòng bảng 4 đội cũng 4 đội thôi nhưng mà họ chỉ đá 3 trận còn đối với cúp C1 đúng không? Cúp C1, cúp C2, cúp C3 thì họ sẽ phải đá tổng cộng là 6 trận đấu lượt đi cũng như là lượt về và cái lượt đi nó sẽ không thể phản ánh được hết những gì mà lượt về đâu anh em khi mà mỗi đội bóng chỉ cần thắng 3 trận đấu <clears throat> thắng uh, ờ, 9 điểm đúng không 3 trận đấu 9 điểm 4 trận đi 4 trận đấu 9 điểm là thành uh, ờ, 12 điểm thì mới chắc suất vào vòng trong anh em nhá chắc suất vào vòng trong và đặc biệt rằng đối với Arsenal cũng vậy hiện tại họ chỉ có 7 điểm thôi Vẫn chưa phải là một uh, cái điểm số mà có thể là chắc chắn vào vòng trong đâu Khi mà cả Olympic Lyon cũng như là Juventus họ chỉ uh, cách biệt Arsenal 2 điểm đến 3 điểm thôi Nếu như ba trận đấu cuối cùng của Olympic Lyon họ toàn thắng Họ toàn thắng anh em nhé Thì Arsenal cũng như là Juventus sẽ rơi vào một cái vòng uh, cạnh tranh rất khốc liệt và mình nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu quyết định giữa Arsenal và Juventus. Đấy. Nếu như Arsenal họ chiến thắng trong trận đấu này thì trận đấu sau, hai trận đấu sau cùng đó là gặp uh, gặp uh, Zurich cũng như là Olympic Lyon họ sẽ nặng uh, họ sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều. Đấy, nhẹ gánh hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì mình đang thấy rằng là cái kèo chấp 1.5 này nó hơi bị cao. Nó hơi bị cao anh em nhé. Và cái kèo tài mình nghĩ kèo tài sẽ là một cái kèo hợp lý hơn khi mà cả Juventus cũng như là Arsenal trong đội hình họ đều có những chân sút khá là hay và tất nhiên rằng mình cũng sẽ đặt một chút niềm tin vào Arsenal ở hiệp 1 với kèo 0.5 đặt một chút niềm tin thôi anh em nhé đấy đây sẽ là hai ma kèo mình gợi ý cho anh em còn tất nhiên rồi đối với việc mình ấy thì nếu như một người mà đã chơi bóng chuyên nghiệp cũng như là chơi theo cách đầu tư ấy thì người ta sẽ chơi theo kiểu running chứ không phải là chơi uh, kèo trước trận đấu anh em nhá những cái kèo trước trận đấu chỉ là những cái kèo 50 50 thôi anh em uh, chúng ta chỉ uh, đánh trước trận đúng không sau đấy thì bỏ mặc cho kết quả nó đến đâu thì đến thì như thế thì rất khó để anh em chúng ta có thể chơi thật sự đó là mình khuyên anh em như vậy còn uh, cái việc mà mình có chỉ cho anh em cách đầu tư ấy thì mình có làm cái ở cái video trước rồi cái video hôm qua rồi cách mà anh em chúng ta có thể đầu tư đúng không đấy việc chơi gian ninh cũng như là theo dõi sát sao vì sao mình lại mà bảo là chơi gian ninh vì kèo thì nó đi theo trận đấu chứ không phải là trận đấu đi theo kèo anh em nhé đấy kèo đi theo trận đấu còn trận đấu không đi theo kèo và chúng ta là gì chúng ta là chơi bóng kèo mà chơi kèo bóng chứ không phải là chơi bóng theo kèo anh em nhá đấy nên là anh em thật sự là những cái người mà chơi bóng cũng như là đầu tư thông minh ấy thì anh em cứ làm theo cách của tôi tôi đảm bảo luôn là anh em chúng ta sẽ chơi về lâu về dài hơn so với cái kiểu mà anh em chỉ chơi cho vui nhưng mà vui theo cái cách là uh, ờ, ôn in với lại là bán nhà thì thôi anh em nhé đấy đó đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em